thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm linh chín Việt Nam thánh địa sáng lực 10 giờ 26 phút ngày 23 tháng 11 năm 2022 Con ơi Việt Nam Rồi đây sẽ là Một nơi thánh địa Cho toàn nhân loại Thế giới loài người sẽ phải cúi đầu ngưỡng mộ tâm linh từ nơi đất thánh mà thượng đế chọn Việt Nam quy tụ các tầng tâm linh xảo hóa con người vào đường chánh pháp pháp đó chính là đạo của thiên triều Việt Nam sẽ được Phật Vương Di tái thế trị vì thành một đất nước trật tự kỷ cương tâm linh đạo đức là một nền móng cho toàn xã hội đó là đạo pháp duy nhất của trời tình thương làm gốc đó cũng tôn chỉ cho các tầng lớp từ thấp tới cao từ cao xuống thấp tôn giáo chính là thương yêu đạo đức con ơi để có ngày đó hiện ra thì phải trải qua những ngày đau khổ sập tới cận kề chín chăn lửa đèn sẽ đã xảy ra trên khắp toàn cầu con nào mưu cầu với một mục đích cho riêng bản thân trà đạp nhân phẩm trà đạp nhân cách sẽ bị hóa thiêu sẽ bị sóng thần cuốn đi mất xác con ơi thời gian vô cùng gấp rút một chút từ bi một chút hỷ xả một chút tình tâm nương theo phật trời thì con sẽ được thường thiên cứu vớt con ơi ta thời nhắn nhủ các con tới rồi tới rồi hai ba sắp tới xứ rồi hơn xưa những kẻ làm mưa làm gió thị trường kinh tế chính trị sẽ không qua khỏi kỳ ba lần này con ơi phật vương sẽ đà xuất hiện khi tất các con không còn lối thoát khổ đau ngập tràn thì đó là lúc người sẽ xuất hiện cứu độ nhân gian trời thời đã ban cho đất Việt Nam trở thành đất thánh thì con hãy tu những điều chân chắn để xứng đáng là con dân nước Việt con vương nước Việt nhắn nhủ cho con để con mau thành người có tâm thức người có trí tuệ hiểu ra lẽ phải ơn trên chỉ bày cho con làm theo mong con nhật tâm nhật nguyện của mình nhân thành đập quả đổ cho nhân thế quán vương nước việt